làng cội đất khô giờ miền trung nước mùa mưa lũ dâng cao cũng bao mái nhà tàn hoang giờ con đây mênh mông nước trắng ngang trời mẹ bồng con thơ không than người tìm nhau giữa dòng nước cuốn lao đao người khấn xin trời dụ lòng thương ban cho lũ càng nhân được bình an Rung động cánh cối đất khô giờ miền trung nước mùa mưa lũ dâng cao cùng bao mái nhà vời tiếng không nghẹn dòng lệ tuôn rơi niềm trung ơi dịch chưa dơi thiên tai sao mãi chẳng thôi dân đã kiệt sức mất rồi khấn xin trời dù lòng thương ai mình trong gió xét thang